hello anh em quay lại với kênh của tài xỉu lọc phát tài không tan ngày hôm nay tiếp tục à, lộc sẽ làm một số cái video ha, chia sẻ cho anh em ừ, để các anh em cách chơi đánh hộp tài xỉu không tan anh em nhé ừ. bên mình thì chuyên cung cấp tất cả các loại hộp tài xỉu nghệ hoa ha Đó. tất cả các loại hộp tài xỉu nghệ hoa mới nhất 2021 này, anh em nhé và nắp và cách lắc Đó. và đĩa đó chấm âm ha chấm âm cắt âm nói chung hột hột thì bên mình là chia hột đó. hột là 5 năm sang chín đó. hột để cho anh em chiên lắp cái hột bo gốc bo cành đó. nói chung là hột thì nói chung theo yêu cầu của anh em thử anh Z luôn anh em muốn chơi hột nào kích cỡ như thế nào đó, hột 12 13 21 bên mình đều cung cấp cho anh em thì hôm nay lọc có tài ha sẽ review cho anh em một cái sản phẩm hộp để anh em có thể lắc cái năm 2021 này làm sao cho nó hiệu quả ha mà các anh em lắc có thể ăn được tiền của người ta mà hộp thì sang chính anh em nhé hộp sang chính cho anh em luôn đó thì hôm nay mình sẽ review cho anh em có bộ hộp gọi là bộ hộp 5 năm đó, 5 năm thì như thế nào gọi là 5 năm 5 năm có nghĩa là các anh em lắc đi đều hộp à, thứ nhất là đi đều hộp này thứ hai là bộ hộp này đã bo góc bo cạnh nói chung là chấm ông chấm thầy thợ để nghe những cái bộ hột này đó, và các anh em có thể lắc cho mình cầu về tài cầu về xỉu một cách điêu luyện ha đó làm như thế nào thì bây giờ các anh em hãy xem hết video này nha đó thì hột nói chung ra thì mình à, cực kỳ là bình thường anh em nhé hột thì bao cho anh em trẻ hột ha bao cho anh em soi đèn bao cho anh em thử nước muối 500 vô tư đó, hột này là gọi là hột à, sang chính để anh em có thể đi lắc 5 năm à, anh em nhé Ừ, thì cách lắc thì như thế nào thì bây giờ mình sẽ lắc hai ba cây đầu tiên để xem cái hộp này nó nó chạy như thế nào anh em nhé quan trọng là cái cái tay của anh em nữa khi cái tay anh em lắc các anh em phải biết được về tài hay là về xỉu ha đó các anh em phải giữ được tài giữ được xỉu đó thì các anh em mới ăn được người ta ừ. như cây này là tứ nhị nhất đúng không anh em đó thì mình lắc về coi tứ nhị nhất mình lắc bình thường đó là nó về tài anh em ha lắc cây thứ ba rồi đó là nó về xỉu đó những hộp 55 là nó sẽ đi như vậy ha nhưng mà nếu như các anh em có một tí tay nghề điêu luyện một tí thôi anh em nha điêu luyện một tí tay nghề thì ví dụ như nó là hai hai ha nhị nhị nhất thì các anh em giữ cho mình cây nhất ha anh em các anh em cố gắng giữ làm sao để hai cây nhị cái nó đi giữ cây nhất hoặc các anh em giữ cái chén này là về xỉu lại tiếp tục thì các anh em có thể ăn ha đó thì cái nên nhớ khi các anh em để con tay vào hột á nói chung các anh em lắc bình thường đúng không anh em hột lắc bình thường đó lắc bình thường thôi anh em đó 10 11 giữ được cái nhất như hai hột kia các anh em à, nó lên thì đôi khi á thì mình phải cái chén này mình chấp nhận ha chén này thì mà về tài thì mình phải chấp nhận đúng không anh em đó mình thử lại chén nữa nha để tôi về xỉu nha đó rồi như mình dở thế này anh em thấy không đó nó về là, là xỉu hai cây nhất một cây lục đó hai nhất một lục nếu như anh em muốn kết ha lắc về xỉu tiếp cho mình thì các anh em vẫn có thể giữ được nha anh em chứ anh em chỉ cần lắc nhẹ đều tay là nó sẽ về anh em nhé lắc nhẹ đều tay nó sẽ về anh em nhé đó anh em thấy không đó lục nhị nhất đúng không đó thì cái cách giữ là như thế nào thì khi các anh em mua hột bên cơ sở mình sẽ tư vấn cho anh em à, bên cơ sở mình sẽ tư vấn cho anh em từ A đến Z luôn nha đó để các anh em có thể lắc được bộ hộp à, 5 năm trong thời thợ này ha đó thì bây giờ nếu như cái cây này đang xỉu đúng không hai ba cây các em được giữ được xỉu rồi thì các em chỉ cần lắc cổ tay nghiêng về ha nghiêng về mặt trước anh em mặt sau anh em nhé đó nghiêng về mặt sau nhẹ nhàng ha để mình dở coi nó có lên tài không đó các anh em tài anh em không đó lục lục tam tài đúng không em đó, như cái chén này đó, như cái chén này các anh em tiếp tục có thể giữ cho mình về tài hay không là do kinh nghiệm của anh em ha đó, nhiều theo như theo như lọc lắc sẽ lọc sẽ giữ về tài anh em nhé. đó, lọc lắc cũng y chang như hồi nãy nha anh em lọc lắc y chang như hồi nãy cái chén này lọc sẽ giữ được tài nha anh em đó các anh em thấy không đó, hay là hay chỗ đó đó hộp thì nói chung là bao cho anh em luôn nha đó như là hai cái lục một cái nhất hai cái lục một nhất thì cái chén này các anh em giữ nữa vẫn được ha giữ nữa vẫn được hoặc là anh em muốn về xỉu thì các anh em chỉ cần lắc bung mạnh lên là nó sẽ về xỉu thôi anh em nhé lắc bung mạnh lên đó lắc bung mạnh lên hay xuôi đó anh em nhé lắc bung mạnh lên hay xuôi nó về đâu nó về tại vì hộp 5 năm mà đó thì nó sẽ là về xỉu đúng không anh em đó đó như cái chén này tiếp tục ha tiếp tục anh em giữ cho mình xỉu tiếp nha thì cách lắc này, buông mạnh lên đó buông mạnh lên em nhé cái này cứ buông mạnh lên dây mình ha đúng không ba hai nhất nhất nhị tam đó xỉu đúng không anh em đó vì sao mình à, nói về cái hộp này là gọi là hột 5 năm không tan thì thực chất của nó là chỉ là các anh em đi lắc cái đó, hộp đi đều trước mắt là hộp đi đều anh em nhé còn kinh nghiệm của anh em lắc á, thì phải theo cổ tay bộ hột của anh em nữa thì đôi khi các anh em có thể được chiến thắng ha chứ không phải là hột uh, các anh em uh, chơi mà gọi là có tan có đồ vô là chơi là bây giờ lắc cái hơi vừa khó đó thì anh em xem thấy hay đó thì anh em like cho một like và các anh em chưa biết gì hoặc là các anh em có ý kiến gì comment bên dưới video nha đồng thời anh em xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho bên cơ sở lão tài nhé và đặc biệt các anh em bộ hột này cực kỳ giá rẻ để anh em chơi năm 2021 này ha đó các anh em mua hai bộ mình sẽ tặng cho anh em một bộ đó mình xin nói luôn hai bộ mình sẽ tặng cho anh em một bộ giá cực kỳ là rẻ rẻ bèo luôn đó một ly cà phê thôi anh em nhé đó thì anh em nên nhớ mua bộ hộp này liên hệ mình qua số điện thoại 0981 521 779 nhé hoặc 0966 521 779 nhé sẽ gặp trực tiếp mình đấy thì uh, chuẩn bị uh, à, tới tới rồi thì anh em hãy tranh thủ xem và đặt hàng Đấy, chào anh em chúc anh em uh, sức khỏe